nhiều cái hỏi là con bò anh an lên xe đó như tiền trả lời y gì con bò bắt nước bò nước lông da nó lớn gió luôn tại nó biết ờ, phải phóng lên nhẹ được ờ, phóng nhẹ về chữ cân